Hello, hello, hello, xin chào tất cả anh chị em đang có mặt trong cái buổi chia sẻ tối nay. À, chúng ta sẽ có buổi chia sẻ vào đầu tuần trong buổi tối ngày hôm nay với chủ đề là các dòng cổ phiếu ngành chứng chứng khoán, à, ngành cổ phiếu ngân hàng chúng ta nên mua hay bán trong thời điểm tới ạ. À, đã có rất nhiều các bạn cũng đã hỏi Dũng trong thời gian vừa qua là khi chúng ta tham gia hoặc là đang nắm giữ các cổ phiếu đặc biệt là những cổ phiếu mạnh nhất trên thị trường trong đó có hai nhóm ngành rất là quan trọng đó là dòng chứng khoán và dòng ngân hàng và chúng ta đặt ra câu hỏi nên bán hay là không bán có lẽ một cái câu chuyện cách đây ờ, Dũng nhớ khoảng độ ờ, hơn một tháng gì đó khi mà phần lớn các anh chị em mà Dũng chia sẻ thời điểm đó có một số anh chị em đạt được những lợi nhuận khoảng 30 có một số anh chị em đạt được mức lợi nhuận 50 và đa phần trong số đó thì ờ, không biết là các kênh khác như nào nhưng với những cái kênh mà Dũng chia sẻ những anh chị em nào tham gia theo dõi ờ, trong suốt thời gian Dũng chia sẻ đặc biệt là khoảng 3 đến 6 tháng trở lên thì việc mà để đạt được mức lợi nhuận 30 phần trăm trong vòng gì ạ 5 tháng vừa qua chắc là con số đó gì ạ rất là thấp với rất nhiều người vậy trước khi mà Dũng nói với anh chị em rằng là sau khoảng độ 3 tháng từ đầu năm mà chúng ta đạt được mức lợi nhuận khoảng độ 30 phần trăm hoặc 50 phần trăm thì đến giờ phút này chúng ta đạt được bao nhiêu phần trăm chúng ta có thể comment đúng không ạ đến cái giờ phút ngày hôm nay á vì Dũng khi mà Dũng comment cái điều này á không phải là chúng ta nói một cái thành tích để Dũng sẽ gì ạ chia sẻ cho chúng ta những cái điều mà Dũng nói ở trong đoạn đó với đoạn này chúng ta nên làm gì chúng ta có nhớ không ạ vậy anh chị em có thể chia sẻ những cái tỷ lệ mà chúng ta đạt ở đây không phải là cái cách mà chúng ta gì ạ comment theo kiểu như là khoe khoang Dũng không muốn là gì ạ chúng ta khoe khoang ở đây chúng ta hãy nói về sự thật những cái điều mà chúng ta đang thấy à, một số bạn là 50 phần trăm 30 phần trăm ạ 17 phần trăm 95 ờ, phần trăm Dũng tin chắc rằng những anh chị em 17 phần trăm là những anh chị em có thể mới xem video YouTube của Dũng hoặc là có thể là lần đầu tiên theo à, 50 ờ, phần trăm ạ bạn Thu Hiền 50 phần trăm à, chúng ta sẽ có những ai đạt được mức cao hơn ạ 800 phần trăm Phạm Hải ạ chúng ta thấy rằng là 800 phần trăm này có tin đúng không ạ có tin không ạ anh chị em có tin không nếu anh chị em là không tin thì comment số 4 900 phần trăm ạ 1.000 phần trăm đúng không 80 phần trăm đúng không thực tế thì ờ, khi mà chúng ta thấy đơn giản đấy ạ để con số 800% hoặc 1000% Dũng tin đấy ạ bởi vì ờ, anh chị em biết rằng đó là phần nhiều anh chị em rất nhiều anh chị em của học viên của Dũng đã đạt được mức lợi nhuận như vậy đấy nhưng tại sao có một số anh chị em vẫn đang hụp lặn có thể hòa vốn có thể có một chút lợi nhuận đúng không rất nhiều anh chị em hòa vốn có một chút lợi nhuận ở những buổi hôm trước thì ờ, Dũng có chia sẻ ờ, một cái anh ờ, Dương Minh Châu cũng rất nổi tiếng là một trong những cái học viên của Dũng anh ấy là một trong những nhà chuyên gia về lĩnh vực tiếng Hoa tức là anh chuyên gia đào tạo lĩnh vực tiếng Hoa thế thì chúng ta biết rằng là khi mà anh chuyển sang lĩnh vực đầu tư chứng khoán cái mức lợi nhuận của anh cũng là một trong những nhà đầu tư mà cũng thấy là cũng rất xuất sắc vậy nếu chúng ta làm một, lĩnh vực khác chúng ta có thể thành công được hay không chắc chắn là thành công được nếu chúng ta biết gì ạ à, Phạm Dương Châu xin lỗi ạ xin lỗi anh Châu nhé Phạm Dương Châu ạ đúng không hoặc một số anh chị em đã comment cho Dũng ạ Dũng biết rằng là đặc biệt những anh chị em mới tham gia vào Dũng đầu tư của Dũng tức là K Dũng nhớ là K55 tức là Dũng vừa đào tạo xong vậy những anh chị em mà K55 mới đào tạo xong thì chúng ta thấy là chúng ta đã mua những cổ phiếu gì đúng không chắc phần lớn Dũng tin chắc rằng là anh chị em đều mua gì ạ à? những cái cổ phiếu đúng không đều mua những cái cổ phiếu gì ạ à? những cái cổ phiếu dẫn đầu chúng ta đều nhớ những công thức bao nhiêu anh chị em thấy là cái công thức mà tối hôm uh, chủ nhật vừa qua Dũng chia sẻ là làm thế nào để chúng ta có lợi nhuận 300 500 hoặc là 1.000 với một cái công thức tuyệt vời như vậy ạ nếu chúng ta có một cái công thức để chúng ta có thể tìm ra cái hệ thống phương pháp đầu tư phù hợp với tính bản chất con người của chúng ta thì điều gì sẽ diễn ra nhưng phần lớn chúng ta sẽ không bao giờ tin cái điều đó bởi vì chúng ta chưa bao giờ đạt được cái mức lợi nhuận như vậy năm 2010 khi mà mới bước đầu tham gia đầu tư chứng khoán cũng giống như rất nhiều anh chị em Dũng đã đạt được mức lợi nhuận vượt trội hơn so với những anh chị em đã đầu tư khoảng 5 năm hoặc 6 năm trước đó Tuy nhiên cũng chính năm đó Dũng đã bị phá sản và chúng ta cũng đang có mặt ở đây tất cả những anh chị em đã tham gia những chương trình của Dũng đã theo Dũng đã theo từ đầu và theo đến bây giờ và tiếp tục theo trong thời gian nữa nên à, chúng ta thấy rằng là những cái cổ phiếu mà chúng ta đang chia sẻ những cái cổ phiếu mà Dũng đang nói những cái cổ phiếu mà Dũng đang hướng dẫn chúng ta cách đầu tư để hướng dẫn chúng ta có một tư duy đúng và chúng ta sẽ gì ạ à? còn tiếp tục nói với nhau trong suốt thời gian nữa nhưng tuy nhiên để chúng ta có gì ạ à? có một cái góc nhìn có trách nhiệm với nhau thì anh chị em chỉ đơn giản là bao nhiêu anh chị em là cái cổ phiếu HPG hôm nay nếu anh chị em nào là đã tham gia hoặc là đã học về Dũng hoặc là hiểu về Dũng thì cái cổ phiếu HPG nó còn tiếp tục chạy nữa hay không hay là nó ở giai đoạn nào trên thị trường thì có thể comment cho Dũng hôm nay được không không ạ đúng không tức là chúng ta có thể comment vào hôm nay ạ à. là cổ phiếu đó nó tiếp tục chạy nữa hay không ạ à? nó tiếp tục tăng tốc hay không hay điều gì có thể khiến nó có thể rất khó để đi xa nữa ạ à? câu chuyện đơn giản khi mà chúng ta thấy rằng là một cái cổ phiếu mà gì ạ nó bùng về khối lượng quá lớn đúng không nó quá lớn bùng về khối lượng và một cái nến dài như vậy một ai đó bảo là đây là một cái nến maruguru rất tuyệt vời và chúng ta mua vào chúng ta tiếp tục mua vào vậy điều gì diễn ra khi một cổ phiếu đã chia tách và để bao giờ có thể dạ, khi một cổ phiếu chia tách với một cái gì ạ cái uh, tỷ lệ cổ phiếu khoảng cũng khá là cao đúng không ạ thì cái việc để tạo ra mức lợi nhuận doanh thu ở mức đột biến thì nó cần phải nhiều thời gian hơn nên chúng ta biết rằng là mọi thứ nếu chúng ta hiểu điều này thì chúng ta làm rồi hoặc là hôm qua Dũng có nói một cái cổ phiếu khác nữa để trước khi Dũng nói với cái cổ phiếu dòng gì ạ à? dòng ngân hàng và dòng chứng khoán thì anh chị em thấy rằng là cổ phiếu H uh, à, FPT À, có một số các bạn thì Dũng bảo là nếu chúng ta bán có thể bán gì ạ à, những cái cổ phiếu chạy nước rút hoặc là những cái cổ phiếu mà nó chia tách quá lớn thì chúng ta gì ạ à, tạm thời chúng ta sẽ gì ạ à, không tham gia nhưng nếu cổ phiếu nào mà chia tách ở mức thà, trạng thái nhỏ đúng không giả sử như FPT khoảng 15 những cái câu chuyện ở đây nó là gì ạ nó vẫn đang trong quá trình để chạy nước rút thì 15 mà vẫn trong quá chạy trình chạy nước rút thì những cổ phiếu đó chúng ta có lợi hơn hay là chúng ta gì ạ bất lợi hơn khi mà chúng ta có những cổ phiếu đó câu chuyện là cùng là cùng chia đúng không ạ nhưng chúng ta cần phải nắm rõ rằng là chia với tỷ lệ bao nhiêu và cổ phiếu đó nó nằm ở đâu trong giai đoạn thị trường nhưng uh, Dũng tin chắc rằng là phần lớn phần lớn có lẽ là khoảng độ 90 phần trăm các nhà đầu tư cá nhân không biết điều đó Dũng nói điều này các anh chị em có có có hiểu không ạ số lượng đông là mọi người không đo lường không đo lường và không biết điều đó nên chính vì vậy có những cổ phiếu chúng ta tiếp tục nắm giữ bằng cổ tức chúng ta kiếm được rất nhiều lợi nhuận nhưng có những cổ phiếu mà chúng ta nắm tiếp tục nhiều cổ tức thì chúng ta lại bị thua lỗ sau khi thị trường chung điều chỉnh vậy ai đã từng là khi mà chúng ta nắm giữ cổ tức và chúng ta đã gì ạ à? sau đó cổ phiếu tăng rất mạnh nhưng thực tế khi mà cổ tức về chúng ta lại bị thua lỗ thì có thể comment cho dũng số 4 được không ạ comment cho dũng số 4 ạ tức là khi mà chúng ta mua mua xong về vẫn lãi vẫn lãi nhưng thực tế khi mà cổ tức về cộng thêm là số lợi nhuận chúng ta có trong cái việc mà chúng ta chốt chúng ta vẫn bị lỗ nên đầu tư chứng khoán chúng ta không thể chúng ta không thể cứ muốn là được và chúng ta cần phải có cái đầu có cái tư duy ạ vậy bao nhiêu chị em đã từng thấy rằng khi mà chúng ta mua một cổ phiếu chúng ta bán chúng ta vẫn giữ cổ tức và chúng ta lại để cho cổ tức nó chạy và chúng ta lại lãi trên cái cổ tức rất lớn đây là một trường hợp mà Dũng đã gì ạ đã có một cái cổ phiếu đó là BMC năm 2012 Dũng mua xong ăn chốt cổ tức sau đó cổ tức về lại lãi tiếp 100% khủng không ạ mua cổ tức sau đó gì ạ à? được cổ tức sau đó cổ phiếu về cổ tức lại lãi 100% đấy là một cổ phiếu rất tuyệt vời thế thì ở đây chúng ta thấy rằng là mọi thứ nếu chúng ta không đo lường không hiểu và không xem hoặc là chúng ta gì ạ không có những quy trình cụ thể thì rất khó để thành công à, có một cái video gần đây Dũng nói rằng là thị trường cứ mua là thắng nhưng ở phía bên cạnh đó Dũng gì ạ có comment một vài cổ phiếu ngân hàng một vài cổ phiếu gì ạ chứng khoán vậy mua là thắng phải comment một vài cổ phiếu ngân hàng một vài cổ phiếu chứng khoán thì chúng ta hiểu đơn giản là gì ạ anh chị em có thể comment không ạ khi mà Dũng nói cái điều đó thì chúng ta có thể hiểu đơn giản là gì ạ đúng không bởi vì chúng ta cần phải gì ạ tư duy nó rộng hơn ạ à. tại vì chúng ta biết rằng là trong cái chiến lược đầu tư của Dũng không bao giờ Dũng mua những cổ phiếu đang chúc đầu đi xuống nên nếu mà Dũng mà là mua là thắng mà Dũng lại là mua cổ phiếu trúc đầu đi xuống thì nó có phù hợp với tính cách và phong cách của Dũng hay không đúng không chúng ta có thể hiểu đơn giản đấy là nó sẽ không bao phù hợp bởi vì anh chị em nếu đã theo dõi những chương trình mà Dũng chia sẻ thì anh chị em sẽ biết rằng là Quang Dũng DVD chỉ mua những cổ phiếu theo xuống đi lên chỉ mua những cổ phiếu gì ạ à? dẫn đầu chỉ mua những cái ngành mà nó tốt nhất nên ở đây nếu chúng ta gì ạ học một cách học một cách gì ạ chúng ta đi tắt hay là một chúng ta khôn vặt ạ hôm nay cũng có một cái bạn có hỏi Dũng mua cổ phiếu câu hỏi đặt ra là bạn bảo bạn mua cổ phiếu lên trần mất rồi có mua được hay không à, Dũng uh, comment một câu giống như đơn giản các bạn ạ đó là gì ạ bạn khôn vật bởi vì như này này anh chị em đơn giản đấy bình thường khi mà chúng ta đã có kế hoạch mua một cổ phiếu hoặc là chúng ta biết của cổ phiếu đó nằm trong kế hoạch cũng như là những mẫu hình mà chúng ta có kế hoạch mua vậy điều gì nếu cổ phiếu đấy tăng mà chúng ta không mua được ạ à? cổ phiếu phiếu tăng mà chúng ta không mua được nếu cổ phiếu đấy tăng mà chúng ta không mua được thì chúng ta làm gì ạ đúng không chúng ta vẫn cứ đấy chúng ta cần phải hiểu đơn giản này tiếc nhưng chúng ta cứ nói thực tế đi ạ đúng không một số anh chị em thì bỏ qua một số chị anh chị em thì mua vào vậy nếu chúng ta bỏ qua hay mua vào trong trường hợp nó qua điểm mua rồi ạ à, bởi vì anh chị em nhớ điều này này nếu cổ phiếu mà chúng ta đúng cái điểm mua thì thông thường nó sẽ chạy ít nhất từ 25 đến 30 Vậy nếu nó tăng trần thì chúng ta vẫn còn khoảng độ 15 đến 20 thì tại sao chúng ta lại bỏ nó chúng ta không có à, chúng ta không có kế hoạch nên khi mà chúng ta mua cổ phiếu đúng không ạ chúng ta lại đắn đo đúng không chúng ta lại đắn đo chúng ta lại mua theo kiểu như là đợi cổ phiếu điều chỉnh để chúng ta mua cuối cùng không mua được có phải điều đó không ạ có phải phần lớn anh chị em đều mắc cái điều này và đã nói rồi nè khi mà chúng ta đã biết những cái cổ phiếu gọi là cổ phiếu tốt rồi biết là cái cổ phiếu nó đạt nằm trong cái nguyên tắc rồi thì chúng ta gọi là trâu chậm thì uống nước đục mà nếu chậm nữa thì chẳng có nước đục mà uống nên ở đây chúng ta sẽ là tuy rằng có nước đục để uống thì chúng ta hãy cứ uống nước đục để chúng ta gì ạ sống đã nó không thể không có không thể kiếm được lợi nhuận hết biên độ nhưng tuy nhiên chúng ta vẫn có lợi nhuận một cái cổ phiếu chúng ta sẽ nói một cái cổ phiếu chúng ta sẽ đang nói về cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán nhưng ở đây Dũng muốn chia sẻ với anh chị em những cái điều mà đang diễn ra những điều mà thực tế bởi vì chúng ta muốn theo cái hệ thống phương pháp mà Dũng đầu tư thì đầu tiên chúng ta cần phải có cái gì ạ à? theo anh chị đầu tiên chúng ta phải có cái điều gì đầu tiên ạ à? nếu mà chúng ta theo phương pháp hoặc là chúng ta muốn gì ạ à? theo dõi những kênh của Dũng thì anh chị em cần phải có niềm tin đúng không cần phải có niềm tin và Dũng đưa ra những cái gì nó đang diễn ra thực tế để Dũng gì ạ à, hướng dẫn chúng ta có niềm tin thôi ạ à. chứ không phải đấy là khoe khoang khoác lác anh chị em hiểu đơn giản đấy ạ bởi vì những cái điều này nó là điều hiển nhiên xảy ra đúng không nó là những cái điều hiển nhiên xảy ra trong suốt thời gian vừa qua nên chả có gì mà chúng ta cần phải gì ạ à, cần phải khoe đúng không bởi vì tất cả những điều đó từ gì ạ từ hòa phát từ những cái cổ phiếu Techcombank, VPBank tất cả những cổ phiếu tốt nhất xuất sắc nhất đều là gì ạ chúng ta gì ạ những anh chị em tham gia đều được mua được hết và chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ một cái cổ phiếu là gần đây nhất để anh chị em có thể biết ngày mai nó diễn ra như thế nào à, một số anh chị em đã bắt đầu học vào đầu khóa K55 tại vì Dũng muốn đưa một cái cái ví dụ như thế này để anh chị em sẽ thấy rằng là mỗi một cổ phiếu Dũng bảo là mô mẫu hình số 1 anh chị em nhá comment nhá mô hình số 1 mà cái cổ phiếu đó Dũng cũng public trên thị trường nha nhớ là public thị trường và Dũng có nói rằng là khi nó vượt đỉnh với biên độ lớn là lúc đó chúng ta phải bán ra vậy hôm nay nó là cổ phiếu nào và hôm nay chúng ta bán ra hay chưa comment cái ạ à. mô hình số 1 khi mà Dũng nói Dũng chia sẻ thì ờ, rất nhiều anh chị em đều biết đi lên rũ bỏ siết chặt và hôm nay chúng ta thấy rằng Vậy hôm đấy bao nhiêu anh chị em đã mua cổ phiếu này ạ? Bao nhiêu chị em đã mua cổ phiếu này? Thì có thể comment cho Dũng số 1 đi ạ. Chúng ta hãy comment số 1 là đã mua cổ phiếu này. Đã mua và học hôm đó chúng ta mua ạ. Comment, nếu đã mua thì mua comment. Và ok, bao nhiêu chị em là sau khi mua xong thì chúng ta đã bán sớm hơn bán trước thị trường rồi. Comment số 2 ạ. Bán rồi á bán rồi, không để ngày hôm nay ạ. Comment số 2. Và bao nhiêu chị em đã biết rằng là khi Dũng nói rằng nó bật qua qua đỉnh á, với vôn lớn à, với gì ạ, biên độ lớn vượt qua đỉnh chứ ở ngày hôm nay là phải bán thì chúng ta bán thì comment số 3 tức là hôm nay nó tăng rất mạnh thực ra ngày mai chúng ta bán cũng được nhưng hôm nay chúng ta bán một nửa đúng không có phải những bài học mà Dũng đã nói nhưng chúng ta vẫn làm khác nhau ạ cùng học cùng nói cùng được về một hệ thống kiến thức như nhau nhưng thực tế chúng ta hành động khác nhau đúng không ạ hành động khác nhau rất nhiều đây là chúng ta gì ạ có một hệ thống đầu tư đúng vậy nếu chúng ta không có một cái hệ thống đầu tư không có một cái phương pháp đầu tư để chúng ta đầu tư thì sao thế anh chị em nghĩ gì ạ đúng không nên ờ, chúng ta cần đơn giản này, này. Dũng public cho anh chị em và các bạn cho anh chị em các điểm bàn để mua điểm bán có phải Dũng đã nói rằng là khi nó vượt qua đỉnh như hôm nay là cho nó bán không ạ đúng không khối lượng lớn mà biết tức là nó biên độ lớn điểm mua đúng nhưng có bao nhiêu anh chị em đã giữ được nên với chúng ta này không có kiến thức thì chúng ta chỉ là trâu chậm uống nước đục nhưng thực tế nó lại không phải như vậy nếu mà kiến thức mà tư duy sai thì trâu chậm mà không có nước đục mà uống mà không có nước đục mà uống là chúng ta chết chắc chắn là chết vậy bao nhiêu anh chị em đã khi mà chúng ta đang tư duy một cái hệ thống phương pháp bị sai chúng ta đang gì ạ bị lỗ hoặc là lãi rất là ít comment cho Dũng số 4 được không để Dũng có thể biết được anh chị em đang ở đâu sau đó Dũng sẽ hướng dẫn cho chúng ta ở trong đợt này để chúng ta gì ạ không bị mắc nữa mắc những sai lầm nhỉ hãy gì ạ hãy thật tâm với chính mình không có gì phải gì ạ chúng ta thấy không con số này Dũng tin chắc là rất đông con số rất đông bởi vì ờ, anh chị em biết vì sao con số này rất đông không ạ anh chị em biết vì sao con số này rất đông không ạ bởi vì những con số này Dũng tin chắc rằng anh chị em đã gì ạ nghe rất nhiều các room khác khác nhau Dũng vẫn đang nghe những cái room Dũng cũng thấy những cái điều đó đúng không chúng ta cũng thấy những điều đó bởi vì phần lớn chúng ta không có một con số cụ thể đo lường chắc chắn phần lớn chúng ta không bao giờ gì ạ? cho chúng ta một con số đo lường cách đây khoảng độ một hai hôm gì đó Dũng cũng nghe một trong những cái gì ạ à, tác giả cũng rất là lớn họ nói về cổ phiếu ngân hàng họ nói là ngân hàng một cái công ty chứng khoán nào đó có nói là ta ghét cổ phiếu ngân hàng họ đưa ra một con số thống kê và các cổ phiếu ngân hàng sẽ tăng rất mạnh trong thời gian tới họ sẽ nói là gì ạ à? Moody hay là một số các tổ chức tín dụng nào đó đánh giá ngân hàng tiếp tục lại tăng họ đã nói rằng rất nhiều các câu chuyện khác về kinh tế vĩ mô họ nói về gì ạ à? những cái mà để ủng hộ cho ngân hàng tiếp tục tăng nữa trong thời gian tới vậy bao nhiêu các bạn đã nghe thấy điều này và đã có thể các bạn không phải comment bất cứ ai cả nhưng các bạn đã biết điều này được không ạ các bạn đã biết điều này đúng không ạ khi mà các bạn ở trong trạng thái này thì các bạn sẽ trở, trở thành gì? thua lỗ bởi vì như này nếu chúng ta đầu tư có nhiều người bảo là đừng gửi tiết kiệm tốt nhất đừng gửi tiết kiệm đi đầu tư chứng khoán Dũng khẳng định là anh chị em mà gì ạ rút tiền mà đi gửi tiết kiệm mà đi đầu tư chứng khoán là thua lỗ là mất tiền là chắc chắn rút tiền mà đi gửi tiền đầu tư vàng chắc chắn là mất tiền chắc chắn là phá sản rút tiền mà đi đầu tư bất động sản nhiều lúc chắc chắn là bị thua lỗ bởi vì chúng ta chẳng có hiểu một cái gì về hệ thống về phương pháp về tư duy về nguyên lý của nó chẳng hiểu gì cả nên có lúc nó đúng thì anh chị em gì ạ mang tiền của bố mẹ mang tiền của hàng của hàng xóm vay lãi ngày thậm chí là margin cuối cùng mất hết đó là gì ạ sự vô lương tâm Dũng không muốn nói cái điều này bởi vì hôm nay Dũng muốn gì ạ chia sẻ cho chúng ta một điều nữa bởi vì anh chị em đã học được điều gì ạ chúng ta hôm nay đã học được điều gì ở trong cái phim hôm nay? bình thường những phim này chúng ta lại gì ạ thường thì chúng ta Dũng đã nói một cái câu chính câu chuyện rất là gì ạ êm nghe dịu thoải mái nhưng hôm nay có cái điều gì nó gay gắt hơn hôm nay có một điều gì nó quyên quyết hơn nó mạnh mẽ hơn vậy nếu anh chị em đã nghe Dũng đã theo dõi dũng rồi thế anh chị em đang thấy là điều gì đang diễn ra anh chị em có nhớ không ạ khi ờ, dũng nói rằng khi thị trường bắt đầu vào nước rút khi mọi thứ gì ạ nó đến một cái giai đoạn cần cảnh báo dũng sẽ luôn luôn đưa ra những cảnh báo mạnh mẽ thậm chí là tiêu cực thậm chí dẫn đến rất nhiều người có thể không vui không thích đúng không ạ nhưng mình có nhớ câu chuyện này không ạ ai đã nhớ được câu chuyện này có thể comment cho Dũng số 3 đi ạ nếu chúng ta nhớ được câu chuyện này có thể comment cho Dũng số 3 bởi vì những cái câu chuyện này Dũng đã nói rồi này khi mà những cái tay tay mơ họ vào họ khoen họ phân tích cổ phiếu cách đây rất lâu họ không nói đến bây giờ họ phân tích đến bây giờ họ ca ngợi đến bây giờ họ tăng bốc đến bây giờ họ phân tích bởi vì nếu không nói thì họ sẽ bị chậm chân nên họ phải nói và câu chuyện này còn rất nhiều người như vậy nữa và rất nhiều người cũng gì ạ à, họ cũng lên diễn đàn họ cũng chém giống hệt như những người như vậy đúng không họ nói như vậy đấy đấy chị em đấy là cảnh giác với những cái gì mà Dũng chia sẻ Dũng không muốn nói rằng là tất cả những điều này là Dũng muốn bảo vệ chúng ta thôi bây giờ bảo vệ chúng ta mà chúng ta lại cứ thấy rằng là không vui nghịch lý không ạ bởi vì ngày mai cổ phiếu lại tiếp tục lên và chúng ta lại gì ạ cảm giác mình mất một chút lợi nhuận ngày mai cổ phiếu tiếp tục lên chúng ta lại mất chút, lợi nhuận ngày mai cổ phiếu tiếp tục lên chúng ta lại mất chút lợi nhuận và hôm trước Dũng có nói gì ạ mua là thắng đúng không vậy bây giờ chúng ta có phải là mua mới từ hôm đó đến hôm nay là thắng không ạ với những cổ phiếu mà Dũng chia sẻ anh chị em thấy là những điều đó vẫn là đúng đúng không comment cái ạ comment số 3 đi ạ anh chị em thấy rằng từ hôm Dũng nói là nếu cứ mua những cái cổ phiếu mà Dũng theo dõi và chúng ta thấy là thắng thì chúng ta comment này đúng không chúng ta thấy chưa đấy là điều kiện thứ nhất điều kiện thứ hai là gì ạ điều kiện thứ hai là những tay mơ đúng không tay mơ bởi vì ngày trước khi mà thị trường này ạ, nó đang đi ngang say quay thì họ đã biến mất ở đâu gì đó họ đã biến mất ở đâu gì đó nhưng bây giờ họ lại xuất hiện họ lại phân tích họ lại cảnh báo là nếu chúng ta bán ra thì chúng ta sẽ mất hàng đúng không có phải không ạ họ lại cảnh báo điều đó đấy và họ lại tiếp tục làm gì ạ họ đưa ra rất nhiều bằng chứng họ đưa rất nhiều cái gì ạ lý lẽ để chứng minh điều đó và chỉ có những nhà đầu tư khốn khổ F0 một vài hôm chúng ta kiếm được lợi nhuận một vài hôm chúng ta gì ạ có một chút chúng ta cảm giác là mình quá là giỏi đấy là câu chuyện nhưng tuy nhiên chúng ta cũng không nên quá lo lắng ở trong đoạn này Dũng chỉ muốn nói anh chị em là tất cả những cổ phiếu mà chúng ta đang thấy đặc biệt là các cổ phiếu dòng ngân hàng chúng ta sẽ nói cổ phiếu dòng ngân hàng CTG đang chạy nước rút đúng không tiếp tục chạy nước rút và chúng ta sẽ không bao giờ được phép mua ở trong loại này ACB chạy chậm hơn cũng chạy nước rút và chúng ta cũng sẽ không bao giờ mua cố ở trong loại này MBB chạy nước rút chúng ta cũng không bao giờ tiếp tục mua ở trong loại này dù các bạn có mua các bạn vẫn có thể có lãi sau khi T4 về nha các bạn vẫn có thể có lãi khi mà T4 hàng về các bạn nhé nhưng không mua bởi vì khi một số cổ phiếu tăng tốc chạy nước tại sao mới hôm trước những thời điểm trước bạn không mua vào tại sao đến bây giờ những tay mơ họ kêu gọi họ gào thét trên rút kín rút mở thậm chí là kênh VTV của đài truyền Việt Nam họ cũng nói họ cũng cũng chia sẻ họ cũng phân tích họ cũng đánh giá họ cũng đưa đến là các cổ phiếu đưa ra target rất là lớn tất cả khi mà chúng ta định giá nó vượt qua những cái gì ạ à? sự thiếu hiểu biết chúng ta thường bắt đầu chúng ta sẽ định giá cao hơn cái target của nó rất nhiều nên đấy chính là lý do Dũng không bao giờ đưa target vào để đầu tư chứng khoán nếu chúng ta đưa target vào một con số nào đó để chúng ta đầu tư chứng khoán Dũng tin chắc rằng phần lớn chúng ta sẽ bị thất bại có thể một vài lần không sao cả nhưng có thể sau nhiều lần chúng ta sẽ thất bại ok ờ, tại vì hôm nay chúng ta chỉ tập trung vào hai nhóm cổ phiếu đó thôi bao nhiêu các bạn mong muốn rằng là trong thời gian tới à, khi mà chúng ta đang biết rằng là chúng ta đang cách ly đang bị dịch bệnh đang bị rất nhiều chúng ta gọi là giãn cách thì Dũng mong muốn rằng là sẽ có nhiều một ngày chúng có thể chia sẻ chúng ta có thể là hai lần có thể ba lần những cái nội dung về những kiến thức về livestream để giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn thị trường giúp chúng ta có thể tránh được những cái gì ạ những tay mơ những tay làm giá những cái kiến thức mà chúng ta không được học những cái điều mà chúng ta không được thấy và đặc biệt là chúng ta đã gì ạ có tư duy đúng trong quá trình nhận thức đầu tư à, chúng ta tiếp tục những cái cổ phiếu tuyệt vời như Techcombank các bạn thấy là các vẫn đang gì ạ trong quá trình mệt mài đi lên tiếp đúng không ạ Techcombank MBB vẫn tiếp tục mệt mài trong quá trình đi lên ạ còn nhiều cổ phiếu khác cũng đang gì ạ ở gần cuối giai đoạn của một chu kỳ chúng ta vẫn tiếp tục thấy nó chạy chạy nước rút chạy nước rút Vậy điều gì nếu chúng ta bán hết ở trong giai đoạn này? Điều gì chúng ta bán hết ở trong giai đoạn này? Phần lớn Dũng biết là có rất nhiều anh chị em đã bán hết chỉ một vài cái rung lắc nhỏ. Đúng không? Rất nhiều anh chị em bị bán hết bởi một vài rung lắc nhỏ hôm trước Dũng đã nói một cái anh bạn đó là gì ạ anh đã mua cổ phiếu Dũng đã nói là đừng có bán hoặc bán ít thôi sau đó anh bán sạch anh bảo anh sợ hôm sau anh lại đòi là mua cổ phiếu nào với Dũng Dũng mà Dũng không biết bởi vì nó này chúng ta thường là bị tác động bởi nhóm người khác nếu chúng ta gì ạ à, chỉ tập trung nhìn ra vấn đề hãy quay trở lại dành thời gian cho 5 phút để nhìn vào nó để theo dõi nó để cảm nhận vào nó thì chúng ta không bị làm sao đâu ạ nhưng khi mà chúng ta gì ạ đi nghe những kẻ thiếu hiểu biết chúng ta những kẻ không biết gì về đầu tư chứng khoán nhưng lại gì ạ phân tích nhưng lại gì ạ là gì khuyến nghị chúng ta thì chúng ta bị thua lỗ là chuyện đương nhiên rồi ạ chúng nói điều này đúng không ạ? Cái điều này nó là rất đúng. Bởi vì ờ, tất cả cái điều này anh chị em đơn giản nó là gì? Khi mà chúng ta mất tiền thì tiền để chúng ta gì ạ? dành để nuôi bố mẹ, con cái, gia đình, những người thân chúng ta. Còn chúng ta lại tiếp tục đi đổ lỗi những người khác thì cái thất bại chúng ta có thể là tiếp tục diễn ra trong nhiều năm, nhiều tháng và không bao giờ có thể thay đổi được nên tất cả mọi thứ hãy chịu trách nhiệm chúng ta cũng thấy là tất cả những cổ phiếu khác trong nhóm ngành ngân hàng cũng tương tự thay thế nhau mà chạy VPBank đã dừng chạy hãy gì ạ à? hạn chế mua những cổ phiếu này chúng ta những cổ phiếu bét bảng vẫn tiếp tục chạy bét bảng này ạ à. nhưng uh, chạy được bao nhiêu ạ à? Combank chạy được bao nhiêu bidb mạnh hơn một chút nhưng cũng đã có rất nhiều các nhà đầu tư khốn khổ chỉ vì giao dịch ở Vietcombank thấy nó tốt thấy nó hấp dẫn mua vào và cuối cùng trở thành các nhà đầu tư khốn khổ bây giờ chúng ta lại tiếp tục sang cái nhóm cổ phiếu gì ạ dòng chứng khoán dòng chứng khoán thì uh, có lẽ là hôm nay Dũng đã nhìn thấy một trong những cổ phiếu cuối cùng có thể chạy nốt đó là cổ phiếu SBT chúng ta đã thấy là những cổ phiếu này có thể chạy chậm hơn các cổ phiếu khác nhưng với những cái tín hiệu bị rũ bỏ bị xác nhận đây là những cái điểm mà chúng ta có thể lên tàu cách đơn giản còn những cổ phiếu khác như SSI nó vẫn tiếp tục không thể một cái cổ phiếu tích lũy thời gian rất dài từ cái điểm mua này mà nó lại kết thúc ở cái điểm mà lên đến được 3 đến 4 phần trăm hay là nhiều lắm là 5 phần trăm khi nó vượt qua cái đỉnh ngắn hạn như này vậy nó cần nhiều thời gian hơn nữa để phân phối nó nhiều thời gian hơn nữa để chuyển đổi từ gì à? nhà đầu tư tổ chức sang nhà đầu tư nhỏ lẻ chúng ta có rất nhiều các cổ phiếu khác trong cái nhóm dòng gì ạ à? chứng khoán vẫn đang trong quá trình chạy nước rút anh chị em đã hiểu thế nào là chạy nước rút chưa nhưng chúng ta gì ạ à? đừng so sánh là từ điểm mua đừng so sánh từ đáy đến gì ạ à? khi nào kết thúc mà hãy xem những khoảng trống nha hãy xem những khoảng trống anh chị em này hãy xem những khoảng trống Dũng đã nhắc lại hãy xem những cái quá trình bứt phá mạnh mẽ đi lên hãy xem những biến động mạnh hãy xem như là những dao động lớn những xem thời điểm khối lượng lớn nhất để biết rằng cổ phiếu đó nó đạt đỉnh thay vì dùng mới cái gì ạ cái hiểu biết ngắn hay chúng ta gọi là những biểu biết nông cạn để chúng ta phán xét một cổ phiếu khi mà chúng ta gì ạ thực tế không biết về nó. một cổ phiếu đạt đỉnh nó không phải là một điều kiện nó có rất nhiều các điều kiện khác nhau điều kiện thứ nhất là điều kiện về thị trường chung điều kiện thứ hai là nó là cổ phiếu đứng thứ bao nhiêu trong gì ạ trong cái, cái nhóm ngành của nó những cái cổ phiếu đầu tiên đúng không nó chạy nước rút sau đó là tiếp tục những cổ phiếu thứ hai thay thế chạy nước rút và tiếp tục cổ phiếu thứ ba thứ tư thứ năm và những cái cổ phiếu cuối cùng chạy nước rút đó là lúc thị trường bắt đầu trở về cái máng lợn vậy hôm qua Dũng nói một cái câu câu chuyện đó là chia sẻ đàn ngỗng anh chị em đã hiểu cái điều đó hay chưa hay là chúng ta nhìn thấy cổ phiếu HTG hôm nay nó bung khối lượng rất là lớn chứng tỏ là đã có một cái lượng trao tay rất lớn từ nhà đầu tư tổ chức sang nhà đầu tư nhỏ lẻ tại thời điểm chúng ta gọi là đang trong quá trình chạy nước rút nếu điều này sẽ xảy ra thì cổ phiếu nhiều khả năng rất khó để đi xa hơn Dũng nói là nhiều khả năng chứ không phải là không có nó chỉ xác suất để đi xa hơn khoảng 5 phần trăm các bạn nhớ nhá các bạn nhớ tại vì sẽ có một số anh chị em lấy những cái cái thông tin mà thiếu tức là thiếu kiểm soát như này để chúng ta nó chỉ có khoảng 5% là các cổ phiếu vẫn còn có thể đi lên 5% trừ khi thị trường rất là mạnh thì nó vẫn còn kéo lên còn phần lớn là những quá trình để tăng tiếp nó rất là khó hoặc là nó có vượt nó có đi lên nó chỉ là phân phối thôi còn để theo chu kỳ nữa nó còn rất nhiều thời gian đấy là cái cách để anh chị em có thể hiểu một cái cổ phiếu như thế nào Dũng đang nói những điều này nhưng tuy nhiên để chúng ta có một số các gì ạ các kiến thức cơ bản trong đầu tư thế thì hôm trước anh chị em nhớ một câu chuyện mà Dũng vẫn chia sẻ rất là nhiều đó là trong xu hướng đi lên tin xấu thì làm sao ạ anh chị em comment nhé. trong một xu hướng đi lên thì tin xấu thì làm sao ạ comment ạ comment cho Dũng ạ anh chị em đã học những điều này cái điều này là trên thị trường Dũng tin chắc là không ai dạy chúng ta cả nên Dũng nhớ là anh chị em nhớ là những cái bài học này Dũng nói anh chị em nhớ anh chị em thử comment ạ à. đúng rồi tin xấu nó sẽ được bỏ qua nên nhiều người không biết cái điều này cứ tập trung vào cái gì ạ à? những cái thông tin ngoài thị trường và bắt đầu đi gì ạ à? phán xét làm cho nhiều người khác cũng bị gì ạ à? vậy gì ạ à? bị vạ theo đúng không với câu hỏi là tại sao tin xấu nó bị bỏ qua tại sao ạ đúng không chúng ta chỉ đơn giản thôi là big boy người ta đã mua hết cổ phiếu rồi vậy nếu tin xấu mà họ phân phối thì họ có phân phối được không anh chị em ơi ạ tất cả những cổ phiếu mà đã được gì ạ à, được lên nòng đã được gì ạ à, nạp đủ hết năng lượng rồi nạp đủ hết cổ phiếu rồi bây giờ nó chỉ là trẹo kéo để chạy nước rút để bán cho các nhóm nhà đầu tư đau khổ những nhóm nhà đầu tư cá nhân những nhóm nhà đầu tư f0 những nhóm nhà đầu tư thiếu hiểu biết những nhóm nhà đầu tư chỉ thích à, ăn sẵn đúng không nên đấy là cái lý do chúng ta đã thấy rằng là nghe phím hàng mà không hiểu là chúng ta sẽ bị dính vào những nhà đầu tư đau khổ đúng không nên ở đây chúng ta thấy cái điều đó nên họ phải kéo lên đã phải kéo lên phải gì ạ à? làm cho chúng ta thấy là hôm trước một vài thông tin làm gì à chúng ta phải bán ra nhưng cái điều này nó lại tiếp tục lặp đi lặp lại trong quá khứ và chúng ta mãi mãi trở thành nhà đầu tư như vậy chúng ta cũng thấy rằng nhiều các cổ phiếu vẫn đang trong quá trình chạy như là chúng ta thấy là MSB BS wow. đúng không ạ SSI à, MHCM đúng không HCM còn nhiều cổ phiếu khác nữa VND xem nào đúng không vậy khi mà các cổ phiếu này chạy nước rút rồi thì bây giờ khuyến nghị anh chị em thế nào ạ nếu bây giờ anh chị em bảo Dũng khuyến nghị anh chị em ở trong những cổ phiếu này ngày mai nó vẫn tăng ngày kia nó vẫn tăng nếu Dũng khuyến nghị anh chị em bán thì sao giả sử một số anh chị em gì ạ bán ngày mai nó tăng ngày kia nó tăng thì sẽ dần gì ạ sẽ Dũng lại một cái người mắc lỗi nữa nên ở đây chúng ta thấy là ở trong quá trình mà đi lên đó, chúng ta giảm bớt cái tỷ trọng đặc biệt là cái chỉ tỷ trọng margin giảm bớt đi ạ bởi vì khi mà tất cả công ty chứng khoán đang rất là nóng chỉ một số anh chị em học theo dõi kênh video của Dũng thì anh chị em cảm giác nó gì ạ à, đang gì ạ à, bắt đầu nóng lên và cảm giác bắt đầu có một chút sợ hãi nhưng bắt đầu Dũng biết rằng là phần lớn các kênh khác bắt đầu hưng phấn phần lớn các chuyên gia bắt đầu tung ra những chiêu trò những cái gì ạ khuyến nghị những cái gì ạ chia sẻ rất là khủng khiếp đúng không ạ nếu anh chị em đã được đọc và nghe những cái lời mà chúng ta gọi là rất là hấp dẫn thì có thể comment cho Dũng số 3 đúng không ạ nghe nhá chúng ta gọi là ừ, tích cực mọi cái tuyệt vời con ba còn nếu mà chúng ta đang nghe những cái điều không tiêu cực comment số 4 để Dũng à? có thể comment đi ạ anh chị em comment để dũng đo lường luôn ạ tại vì những cái này là dũng không phải là dũng nghĩ ra mà dũng muốn anh chị em đo lường cho dũng ạ đúng không tại vì cái này là cái gì ạ dũng đo lường ở trên cái gì ạ thực tế tại vì ở đây nhiều lúc là cá nhân của dũng cũng chẳng biết rằng nó đúng hay sai nên là dũng phải nhờ anh chị em đo lường cho đúng không nhờ anh chị em đo lường cho nên câu chuyện ở đây là gì ạ sẽ có một số anh chị em đang ngồi theo dõi kênh này thì cảm giác là cũng có thể là thất vọng bởi vì chúng ta chưa mua được cổ phiếu đúng không ạ nhưng yên tâm ở thị trường thì không bao giờ kết thúc ngay và luôn thị trường bao giờ cũng cần phải có những cái quá trình rung lắc dao động lớn vậy điều gì điều gì nó diễn ra với chúng ta điều gì nó diễn ra chúng ta để chúng ta vẫn có thể lựa chọn những cổ phiếu tốt trong thời gian tới đó là cách để chúng ta lựa chọn một vài cổ phiếu khác và một vài cổ phiếu đó chúng ta hãy lắng nghe là sáng mai Dũng sẽ phân tích tại vì mỗi một chương trình Dũng sẽ làm nó đủ thời gian để một số anh chị em vẫn có thể nghe được một số anh chị em vẫn có thể để hiểu được ờ, bởi vì ở trong thời điểm này để các anh chị em bảo mua cổ phiếu ngân hàng mua cổ phiếu chứng khoán thì với Dũng Dũng sẽ gì ạ khuyến nghị là không tuy nhiên thì cũng có thể một hoặc hai cổ phiếu nó đạt những điều kiện mua nhỏ thì vẫn có thể mua được như là cổ phiếu sbs sbs hôm nay tuy nhiên nó vẫn có mức rủi ro so với những cổ phiếu mạnh hơn nhưng đấy là những cái cổ phiếu gần như cuối bản mà chúng ta vẫn có thể mua được ok nhưng tuy nhiên các bạn nên nhớ rằng là những cổ phiếu như là Techcombank, MBB, ACB hoặc một vài các cổ phiếu khác mà chúng ta bán thoát hết là chúng ta sẽ trở thành những nhà đầu tư có thể đau khổ và chúng ta có thể lại tiếp tục quay trở lại mua trên đỉnh ngọn cây nên ở trong giai đoạn này nếu chúng ta đang có cổ phiếu thì hãy à, nhân cơ hội này chúng ta bán dần giảm bớt tỷ lệ đi làm sao để sau khi mà kết thúc chu kỳ sau khi mà chúng ta kết thúc một cái giai đoạn này anh chị em sẽ thể đưa ra một con số lợi nhuận bằng những cái gì ạ à? việc mà anh chị em chứng minh xem là cái hệ thống mà Quang Dũng DVD này có là phải hệ thống đầu tư tốt nhất trên thị trường hiện nay hay không câu chuyện nó chỉ đơn giản như vậy thôi ạ à. chúng ta có thể là những anh chị em đã từng nghe rất nhiều kênh khác nhau nghe nhiều phương pháp khác nhau Dũng muốn đưa ra cái điều này để có một cái kế hoạch giáo dục cho thị trường Việt Nam giáo dục cho công dân Việt Nam giáo dục cho những người Việt Nam biết đầu tư chứng khoán một cách gì ạ à? một cách có hệ thống một cách gì ạ à, có gì ạ à, có tư duy đúng bởi vì Dũng biết rằng là trên thị trường chứng khoán cái nhóm nhà đầu tư nước ngoài đã gì ạ à, họ đã vào Việt Nam trong đó có Trung Quốc có Hàn Quốc và nhiều các nước khác họ khôn hơn chúng ta họ thông minh hơn chúng ta thực ra họ không thông minh hơn chúng ta nhưng kiểu họ có kế hoạch họ có kỷ luật hơn chúng ta họ có chiến lược đầu tư tốt hơn chúng ta nên họ đã giành hơn chiến thắng và họ kiếm được rất nhiều tiền từ thị trường Việt Nam trong đó ở Việt Nam người ta chỉ phím hàng người ta chỉ tranh nhau người ta chỉ gì ạ à, tập trung mua bán mà họ làm sao để nói xấu đối tượng làm sao để để trù dập làm sao để làm cái điều gì đó để làm chúng ta thấy rằng là những cái điều đó nó làm cho thị trường chứng khoán Việt Nam những con người chúng ta trở nên hèn đi và đấy là lý do vì sao Dũng biết rằng là đã có rất nhiều anh chị em bị mất tiền đã có rất nhiều anh chị em không có lợi nhuận trong khi thị trường chung vẫn đang kiếm được rất nhiều lợi nhuận và số tiền này gì ạ à, số tiền này đã được rất nhiều các nhà đầu tư từ Trung Quốc từ Hàn Quốc từ Nhật Bản và các nước khác họ đúc túi trong khi đó ở Việt Nam chúng ta là gì à, rút tiền ngân hàng ra đúng không Covid này chả có gì đầu tư cũng mang ra để đầu tư cuối cùng mất hết và cuối cùng đau khổ và thỉnh thoảng lên diễn đàn này có một vài ông nào đó ông chia sẻ thế là nghe cũng đau khổ và sẽ có những cái lời buông ra đó là cái gì ạ nỗi đau được hiện lên đúng không ạ đấy là những cái gì nên anh chị em đã nhớ rằng này những cái điều gì anh chị em đã theo dõi trong suốt hành trình anh chị em đấy là những lời gây gắt trong hôm nay không phải là gì ạ cái lời chúng muốn nhắn nhủ nhắn nhủ với cộng đồng DVD là hãy thoát dần ra những nhóm cổ phiếu ngân hàng nhưng đừng bán ra hết bởi vì khi ngày mai nó tiếp tục tăng ngày kia nó tiếp tục tăng ngày kia nó tiếp tục tăng thì chúng ta lại dài nhà đầu tư khổ hãy theo dõi từng bước các video của Dũng bởi vì Dũng sẽ là những người đồng hành chúng ta để chúng ta gì ạ biết cách thoát ra một cách an toàn vậy ai đồng ý là đồng hành với Dũng trong những cái chương trình tới đặc biệt là những cái phiên ngày mai Dũng sẽ đồng hành cùng anh chị em đồng hành để để chúng ta có thể cùng nhau cùng nhau ờ, có một cái cộng đồng đầu tư BD cộng đồng đầu tư tốt nhất Việt Nam hiện nay à, một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả anh chị em và các bạn đã gì à, lắng nghe chia sẻ của Dũng trong buổi tối hôm nay tuy rằng buổi tối hôm nay Dũng không nói phân tích cụ thể cổ phiếu rõ ràng nhưng với một cái thông điệp là gì ạ hãy không mua cổ phiếu ở giai đoạn này đặc biệt là cổ phiếu chứng khoán và cổ phiếu ngân hàng và nếu chúng ta đang có thì hãy à, giảm bớt tỷ trọng bán nhỏ đi ạ bán nhỏ giọt đi ạ bởi vì khi chúng ta bán càng nhỏ giọt thì tâm lý chúng ta càng được bình an khi mà tâm lý chúng ta bình an thì à, những cái phiên mà rũ bỏ những cái phiên mà giảm mạnh một chút chúng ta vẫn còn sống sót còn nếu chúng ta không bán chúng ta vẫn giữ thì chỉ cần một cái phiên rũ bỏ lắc nhẹ là chúng ta đã bị thoát ra khỏi thị trường một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại và chúng ta trong những cái chuỗi video sắp tới chuỗi này có thể sẽ kéo dài 15 10 15 phút nên có thể là những cái chuỗi đấy nó sẽ giúp cho chúng ta thấy là hiểu rõ được những kiến thức cơ bản cụ thể rõ ràng như hạn là có nên giữ cổ tức hay không chẳng hạn thế và làm thế nào để trong quá trình mà thị trường đang gì ạ à, đang nóng không mua được cổ phiếu ngân hàng không mua được cổ phiếu chứng khoán mà vẫn có thể mua được cổ phiếu tốt chẳng hạn ví dụ như vậy nên tất cả những cái gì ạ à, những video như vậy chúng sẽ hướng dẫn chúng ta cách để chúng ta làm được nếu anh chị em là những bạn đang theo dõi kênh của Dũng anh chị em đã lần đầu tiên có thể theo dõi nghe video này để tức là chối tai nghe video này có thể là ra không thích thì một lần nữa Dũng xin xin lỗi bởi vì uh, Dũng không không muốn làm gì ạ à, làm anh chị em các anh chị em đã theo dõi Dũng Ờ, cảm giác là bất an hay là cảm giác là tổn thương nhưng tới ờ, tấm lòng của mình Dũng mong muốn rằng là đây là những cái thông điệp muốn gửi đến chúng ta để chúng ta hiểu rõ chúng ta ngộ ra khi mà chúng ta ngộ ra thì chúng ta biết rằng là mọi thứ trở nên tuyệt vời hơn hết và nếu chưa hiểu rõ thì hãy đồng hành theo dõi Dũng trong khoảng một thời gian Dũng tin chắc rằng anh chị em sẽ hiểu một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị em đang có mặt trong cái video này ô này video này chúc các anh chị em có một buổi tối tràn đầy năng lượng tràn đầy niềm vui và tràn hạnh phúc xin cảm ơn và hẹn gặp lại chúng ta vào chương trình ngày mai à, bởi vì à, thị trường nó đang có chúng ta đấy có rất nhiều các gì ạ, thông tin khá là gì ạ không tích cực Dũng nói là không tích cực thôi nhưng vẫn tích cực với chứng khoán nên chính vì vậy thì Dũng sẽ gì ạ, có những cái bài phân tích cơ bản thậm chí là Dũng cũng theo dõi rất nhiều các kênh các thông tin để phản ánh cách gì ạ, trung thực nhất Dũng không muốn nói là đối đầu với ai nên chị em nếu có nghe chỉ có biết đấy thôi ạ à. tại vì cái này nó là truyền thông nên có thể nó tạo ra một cái gì ạ nó không hay cho kể cả những người đưa tin không đưa tin mục đích là Dũng muốn đưa đây là những cái gì mà Dũng muốn nói để nếu anh chị em biết thì anh chị em tránh thôi còn nếu chúng ta không biết thì thôi sao cả đúng không một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều hẹn gặp lại bye bye xin quên buổi sáng mai trưa mai tối mai nha đăng ký kênh của Dũng ok nhá hãy đăng ký kênh Quang Dũng DVD Remix Rim cảm ơn